Xin chào anh chị và các bạn à, Ngày hôm nay thì vẫn là trong những ngày giãn cách Hầu hết mọi người vẫn đang làm việc từ xa Và những cái ngành sản xuất kinh doanh vận chuyển hoạt động rất là cầm chừng Nhưng à, Lan Anh chắc hẳn rằng trong mỗi người chúng ta thì vẫn đang luôn kiếm tìm cho mình à, cơ hội đầu tư sinh lời đúng không ạ? Bởi vì chưa bao giờ như bây giờ khái niệm về nghỉ hưu sớm ngày càng trở nên phổ biến hơn với mọi lứa tuổi và mọi đối tượng trong xã hội và cái chủ đề của video ngày hôm nay mình cảm thấy rất là hứng khởi khi mà đề cập đến cho mọi người đó là tại vì sao các nhà đầu tư nói không với tiền ảo và chứng khoán tại thời điểm này để dành tiền đầu tư bất động sản sinh lời. Trước hết thì để làm rõ hơn về khái niệm tiền ảo là gì hay công nghệ blockchain hay bitcoin là cái từ mà quen thuộc nhất với đại đa số chúng ta đúng không ạ? chưa bao giờ trong lịch sử Bitcoin là nhận được nhiều sự quan tâm của những giới chuyên môn cũng như là những người không chuyên chưa từng nghe đến tiền ảo hỏi hầu hết mọi người rằng là tiền ảo là gì, Bitcoin là gì, có nên đầu tư vào đây không? Đấy là cái câu hỏi có lẽ là được nhiều sự chú ý nhất trong đầu năm nay và đúng là ừ, từ trước tới giờ chưa có một cái kênh đầu tư nào lại hot đến như thế khi mà chỉ cần sau một đêm thôi thì nhà đầu tư có thể trở thành triệu phú, tỷ phú cũng có thể tài khoản cháy luôn có một câu chuyện vui vui mang tính liên tưởng rằng là có một vị à, vua nếu như mà ông ta sờ vào đâu đó thì nó sẽ biến ngay thành vàng đấy là một cái câu chuyện à, mang tính liên tưởng khi mà nói không ai khác ở đây chính là chủ tịch của hãng xe Tesla hãng xe điện ở Mỹ à, đó là Elon Musk khi mà chỉ cần một dòng Twitter của ông thôi là thị giá của dòng đồng Bitcoin thay đổi lên xuống Ờ, chỉ trong ngày mốt thôi tháng 2 năm 2021 vừa rồi sau tuyên bố rằng Tesla sẽ đầu tư 1,5 tỷ đô vào Bitcoin tức là khách hàng có thể giao dịch uh, việc mua bán bằng đồng Bitcoin những cái sản phẩm của Tesla ngay lập tức là giá trị của đồng Bitcoin từ 30.000 đô tăng lên gấp đôi là 60.000 đô chỉ trong vòng có 2 tháng. Tuy nhiên là gì sau đó lại chỉ một dòng Twitter rằng là của chủ tịch Elon Musk rằng là giá trị của đồng đồng Bitcoin uh, đang ở mức ngưỡng cao quá và thế là xuống chỉ từ 4 xuống 40.000 kể cái câu chuyện vui đó để mọi người thấy rằng là đồng tiền ảo đồng Bitcoin đó nó chứa đựng rất là nhiều rủi ro rủi ro về pháp lý thị trường giá tính thanh khoản và cả công nghệ nữa trước tiên là phải nói về tính pháp lý của đồng Bitcoin đi ạ hầu hết mọi người khi quan tâm đến đồng Bitcoin thì số đông chỉ quan tâm đến cái sự lên xuống giá của đồng Bitcoin thôi chứ không mấy ai đặt ra câu hỏi rằng là đồng tiền này sẽ tạo ra giá trị gì và ở đâu đúng không ạ? Và hơn nữa là tổng lưu lượng của đồng Bitcoin trên thế giới chỉ 21 triệu đồng thôi, số lượng rất là hữu hạn. À, và cũng xin đề cập luôn rằng năm 2017 2018 thì ngân hàng nhà nước Việt Nam ta không công nhận đồng Bitcoin và kể cả với ngân hàng trung ương các quốc gia phát triển trên thế giới nữa để nói về cái ưu việt nhất của công nghệ blockchain đồng tiền ảo có công nghệ bảo mật cực kỳ cao và hầu như là khó để có một cái tác nhân hoặc là một cái tổ chức nào để tác động đến và tất nhiên là cái gì cũng có tính hai mặt của nó khi mà có cái sự tự do trong lưu thông như thế thì thực tế cho thấy có rất là nhiều các công ty đã lợi dụng cái sự tăng giá của đồng bitcoin để cũng sáng tạo cũng phát triển ờ, nên các cái đồng tiền ảo khác hay mình hay gọi là crypto đó từ 2017 đến 2018 và đến năm 2020, 2021 khi mà thị trường tiền ảo trở nên sốt hơn bao giờ hết thì đa phần mọi người quên đi cái việc đó mà đa phần các cái đồng tiền crypto ờ, được sáng tạo ra thêm đó nó là được gọi là coi rác trong từ ngữ chuyên môn khi mà các nhà chuyên môn đánh giá những đồng tiền ảo đó không có giá trị gì về mặt công nghệ không có giá trị underlying asset tức là cái giá trị nội tại nó mang lại giá trị gì không có nhất là với một loại tiền mà liên quan đến công nghệ thì cái rủi ro mình nhìn thấy nhãn tiền thấy đó là cái người sở hữu phải bảo vệ ví của mình bằng một cách rất là chắc chắn để tránh việc là bị hack thứ hai nữa là phải nói về rủi ro về giá và thị trường à, khi mà tổng lưu lượng <clears throat> chỉ là 21 triệu đồng Bitcoin cực kỳ giới hạn về mặt số lượng À, và thị trường thì bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái sự chi phối và manipulate của những tay to hay còn gọi là các nhà, nhà đầu tư cá voi được cổ vũ chủ yếu bởi những người trẻ những người cho rằng mình tân tiến và giới đam mê công nghệ uh, Elon Musk có thể gọi là fan số 1 của Bitcoin nhưng với Bill Gates thì ông say no ông không đồng ý và ông cũng không ủng hộ và có lẽ từ khóa hot thứ hai trên Google cũng như là trên truyền thông ờ, uh, 6 tháng đầu năm 2021 uh, ờ, sau Bitcoin, sau tiền ảo, sau blockchain đó chính là thị trường chứng khoán đúng không ạ? Khi mà uh, có cái số liệu thống kê của Ủy ban chứng khoán rằng số tài khoản nhà đầu tư mở mới trong một năm vừa rồi bằng tổng số tất cả tài khoản được cộng dồn trong 10 năm vừa qua từ khi thị trường chứng khoán được mở cửa. À, hot thứ ba nữa trong cái thời gian đó không từ nào khác đó chính là nhà đầu tư F0 đúng không ạ? Nghe rất là nhạy cảm nhưng cũng khá là đúng khi mà phản ánh uh, thực tế thị trường chứng khoán uh, thời điểm một năm vừa rồi. Lan Anh rất vui nếu như mọi người xem video này và comment rằng uh, những ai đã có tài khoản chứng khoán rồi và những ai kiếm tiền hoàn toàn từ việc đầu tư chứng khoán sẽ có phần quà nho nhỏ ạ. Theo như mình được biết thì số người mất nhiều hơn số người được và không mấy ai hoàn toàn kiếm tiền từ việc đầu tư chứng khoán đâu ạ. Hết trong chúng ta thì các chi phí sinh hoạt cũng như là các cái kênh đầu tư được lấy vốn từ cái công việc chuyên môn của mỗi người. Đúng không ạ? Năm 2007 là thời kỳ hoàng kim của thị trường chứng khoán, hầu như ai chơi thì cũng thắng. VN Index đã lập kỷ lục với 1.170 điểm, chiếm 40% GDP của cả nước. nhiên đến 2008 thì thị trường chứng khoán sụt giảm xuống chỉ còn 316 điểm lý do vì sao thì có lẽ là đợi ở cái video lần sau mình sẽ nói rõ hơn thị trường đã mất đến 66% thị giá. Năm 2018 thì thị trường chứng khoán lập đỉnh mới với 1.200 điểm à, và kéo dài up and down cho đến thời điểm đầu năm 2021 thì vẫn giữ ở ngưỡng 1.200 điểm và mọi người tại thời điểm đấy thì thị trường chứng khoán rất là nóng, nóng mỗi ngày, nóng mỗi giờ. Các nhà đầu tư cùng dự đoán và đồn đoán xem uh, VN Index sẽ có thể lập đỉnh ở bao nhiêu và câu trả lời là vào tháng 7 2021 khi thị trường chứng khoán lập đỉnh với 1.420 điểm. Thị trường đã lập đỉnh rồi, mọi người chưa uh, vui mừng hết thì lại có câu hỏi đặt ra rằng giá tại mức này có bị đẩy lên cao quá không? Có bị bong bóng không? Và lịch sử liệu rằng có lặp lại không? Đúng là theo quy luật, sau một vài phiên thị trường bước vào phiên điều chỉnh giảm mạnh và VN uh, ờ, Index về sát mốc 1.200 điểm Tóm lại, với thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán hay tiền ảo nói riêng, để đầu tư ờ, và kiếm tiền từ đó thì sẽ phải trải qua rất là nhiều cái sự học hỏi, sự trải nghiệm ờ, và những bài học trả giá bằng tiền. Trường tài chính thì mỗi cá nhân sẽ phải xác định rất là rõ ràng cho mình câu chuyện về uh, câu chuyện bài toán về dòng tiền rằng là tôi uh, chấp nhận rủi ro ở mức nào lợi nhuận kỳ vọng của tôi ra sao, thời điểm nào sẽ là thời điểm ra vào thị trường vì chỉ đặt ra những câu hỏi tôi nên mua mã nào, tôi có đầu tư vào, tôi có nên đầu tư vào Bitcoin hay không? Không đơn giản là như vậy đúng không ạ? Tất cả kênh đầu tư có tính an toàn cao và lợi nhuận có thể gấp đôi, gấp ba đó cũng vẫn chính là bất động sản đúng không ạ? Nếu như uh, nếu như các nhà đầu tư đã có thể thành công hoặc chưa thành công ở thị trường tài chính khách rằng sau khi thu lời sau khi chốt lời ở những thị trường hoặc là những cái kênh đầu tư khác thì mua đất mua nhà cũng vẫn là cái kênh giữ tiền và sinh sinh lời tốt nhất sinh lời tốt nhất phù hợp nhất với đại đa số mọi người bởi vì sao ạ người thì luôn sinh ra thêm còn đất thì đứng yên khi một thứ hàng hóa nào đó trở nên khan hiếm về mặt số lượng nhất là lại ở những cái vị trí đẹp đắc địa thì giá chỉ có lên chứ không bao giờ xuống điểm thứ hai nữa phải nói đến đó là cái tỷ lệ lạm phát rồi chỉ số CPI rồi những kinh tế vĩ mô khác ảnh hưởng thì giả dụ như là với uh, ờ, 1 tỷ đồng trong năm nay thì tôi còn có lựa chọn ABCXYZ nhưng chỉ cần sau sang năm thôi hoặc càng về sau thì cái lựa chọn của tôi khi mà mua hàng hóa nó lại càng trở nên giới hạn hơn khi mà tiền càng mất còn về câu chuyện làm thế nào để À, lựa chọn ra những bất động sản nên đầu tư xin lời tốt vẫn tập trung vào các yếu tố quan trọng không thể thiếu thứ nhất là phải quan tâm đến pháp lý của dự án pháp lý chuẩn dự án lên hình thành thì mới có lời thứ hai đó là phải quan tâm đến chủ đầu tư tức là cái ông đơn vị phát triển dự án đó ông nói được và ông làm được thì tôi mới là nhà đầu tư có lời và thứ ba nữa bản thân nhà đầu tư phải có cái bài toán tài chính cho riêng bản thân mình phù hợp làm thế nào để lựa chọn một bất động sản tốt và sinh lời cao thì sẽ nói rõ hơn ở các video lần sau ờ, ở đây thì Lan Anh sẽ chỉ tóm gọn với những cái ý chính đó thôi ờ, rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến cuối video gặp lại